à, xin mời các bạn nhé tuyệt vời luôn À, xin chào các bạn đến với kênh Hiếu Lan TV nhé. Thì, à, lâu lắm rồi mình không ra clip thì tiện ngày hôm nay gia đình có bẻ im nhãn để bán cho các gia đình khác hoặc mang đi à, làm quà thì mình thực hiện clip giới thiệu cái uh, vườn nhãn đây đang cháy nhãn cho khách à, mang đi biếu này các bạn này à, bạn nhìn thấy cái chùm nhãn này Đó, chùm nhãn sai như sung nhãn hương chi Đó. tuyệt vời đây nhìn thấy quả nhãn này nha ngón tay này thử một quả to hơn ngón tay người lớn đây một chùm hương chi này chùm này quả hơi bé chứ nhưng mà tuyệt vời ừ. ừ. chảy nhãn tại vườn ăn tại vườn đặc biệt ngon và sắc ăn ngập răng à, đúng là cái củi nó này ừ. án bản ngạc trong cái cây nhãn này rất là sạch à, bán bạn sai chi bạn đi chợ mua thì các hay mua các cái loại vỏ nó vẫn là xanh xanh như này thì cũng ăn được rồi nhưng mà nó vẫn còn hơi tanh tanh chưa ngon đây cây tuyệt vời này. cây bạn nhìn cây sai uhm. Ừ. nhãn wow. các bạn nhìn đúng là quả nhãn hưng yên bồ ngập rau phay ui rất là dày à, đang chiêm ngưỡng cây nhãn quả wow. tuyệt vời đây đây là một chùm nhãn bị à, cái con rơi đấy con rơi con dốc nó liên loan này các bạn này đấy vì sao phải đặt tên là nhãn nồng hương yên là vì đấy vì đến cái mùa nhãn thì cái mùi nhãn nó ngọt thơm thu hút các cái loài côn trùng à, các loại à, động vật mà nó ăn hoa quả này như là con rơi con dốc đấy, nó đến nó nó cắn đấy, nó ăn này này các bạn gì này nó đậu nó nó vỗ cánh vào nó làm rụng quả nó ăn đây, quả nó rụng xuống rất nhiều này đấy, này này đấy các cái con rơi nó nó bay vào đây đấy thì à, người dân hưng yên phải trăng các cái lồng cây vào để mà bảo vệ cho nên là người ta gọi là nhãn lồng tức là lồng và bảo vệ còn nếu mà cái giọng hưng yên à, nó ngọng ngọng thì nó nghĩa là lồng là cao thì lại thành lồng làn thì cũng đúng rồi tại vì cái vị hương vị nhãn này thật là tuyệt vời đây là kết quả đây, nhãn rất đẹp anh bạn nhá ai có nhu cầu mua nhãn thì hãy inbox à, và Facebook hoặc là à, trả lời ngay dưới cái à, video này nhá à, Facebook Zalo 0902759155 Nguyễn Thanh Hiếu à, nhu cầu đặt nhãn à, mua nhãn biếu nằm tặng bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo bạn nhớ nút like subscribe và chia sẻ cho Hiếu Lan TV